wala kasi manoko kasi wala kata kasi anaka pakasi manoko ta kasi manoko kasi wala ka takasi manonya na ala wala kata kasi moko sinataka ila maka kasi wala ka takasi moko kasi alamani ka kasi kakara ka ila maka isi ku kasi alama takasi kasi naka alama ka kasi nakata kasi ku kasi alama kasi naka la alamana alama kasi si ala no ka ka si tu pala ka ka si ala ka ta ka si ko ala ka ka ka si ala ka ta ka si mu ko ila pa ka ila ka ta ka si mu no ko si ala na ka chi u ni ta thánh thơ thiên đình nhắn gửi quan dân trước cơn đại dịch những ai chia sẻ cấp cao lãnh đạo là đang tạo phước tới khắp muôn người wala ka shimako alama kaka inama kashi wala kaka ilama kashi ama kati kashi malana kachi kwala kashi una kalana chi takashi uma kashi alana kati paku shi una kachi ta bài thánh thơ Hôm nay bài thứ 35 có từ đề Corona chuyện kể Phần 1 ngày xưa ngày xưa trên trời đấu xuất có một vị vương tên là cô na vị vương thật thà chỉ biết lo tâm sửa đổi tấm tánh để tu thành phật một ngày kia nọ vị vương giả đỏ óng sinh khất thực khắp chốn nhân gian để mong hiểu lòng của người trần thế người đi khắp nẻo nhưng chỉ nhận được cái nhìn lặng lẽo cố na thật giận trở về tỉnh thất ôi tâm thực người đã đi quá xa cội nguồn trời đất hào quang vọng tượng lóa mắt tấm can trong mỗi con người vốn nam buồn bã suy nghĩ miên man phải chăng còn cách thức tỉnh con người trở về nơi cũ kiểu sống tâm can cô na liền nghĩ tâm người sở dĩ thả hóa vô đột vì do viễn tưởng lạc thủ xa hoa mới là cuộc sống ở cõi hồng trần nào đâu biết được đó là con rắn lòng tham dấu ẩn trong tâm con người tiết ra nọc độc năm tháng mỗi ngày cổ na liềm biến thành chất nhiễm thể tên gọi corona chứa đủ loại độc ẩn dấu vào trong tâm thức con người để tìm nạp độc chữa trị tâm người và đó chính là biến hóa đen ta bay ra không khí cho người tình chỉ khi con người gần kề cái chết đau đớn sát thân quằn quại sát hồn thì đó mới là phút giây thực tình để mà hoàng lương về với đất trời lâu đài vọng tưởng từ đó sẽ sập chuyện corona phát ra từ đó phong tỏa giãn cách chỉ là thí điểm để cho tâm người lắng đọc thẩm sâu hiểu thấu sự đời sẵn sân diệt diệt khi tham sân si hoàn hành tâm thức thì đó là cơ tận diệt đến ngày corona rồi sẽ hoàn hành khắp xứ đi từ một thể thành trăm thể khác, vaccine trị dịch là câu chuyện cổ sơn tinh thủy tinh chỉ có tình thương mới trị corona ở sâu tận gốc phần 2 Tình thương đó là từ cấp trên cao của các lãnh đạo biết lo cho dân xả thân xả thịt để dân không khổ cực đoan dập dịch làm dân hoang mang dịch thêm hoàn hằng khổ chồng chật khổ khiến cho đất nước như cá trên thớt hết đường giải dụa dân tình khóc than thấu tận đất trời sau đây là cách thiên đình ban xuống muốn dịch hết nhanh các nhà lãnh đạo hãy theo từng bước bước một tâm linh đặt lên hàng đầu các nhà lãnh đạo dành ra mỗi sáng như là nghị quyết cầu xin ơn trên ban cho vầng nước đặc ân thoát nạn nguyện sống tinh khiết vì nước vì dân không cho riêng mình truyền không truyền hình hướng cho tất cả các ngành các nghề từ trên xuống dưới chỉ làm điều thiện không lo làm giàu trên nền tội ác trà đạp nhân phẩm của chính bản thân Bước 2 Biện pháp Xóa bỏ ngăn sông Cấm chợ phong tỏa Là dầu vào lửa Dịch thêm bùng phát Các loại hàng hóa phải được lưu thông sản xuất tiêu dùng phải nhanh gọn lẹ miễn phí cho dân nhiều nhất có thể tiền điện tiền nước xăng dầu vận tải giảm thiểu tối đa có được như thế dân mới không lo tinh thần ổn định an lành tin tưởng lãnh đạo cấp trên cơ thể đề kháng tự sẽ tăng cường chống lại dịch bệnh bước 3 y tế đào tạo chuyên sâu lấy tâm làm đầu thầy thuốc thầy tu mới là bác sĩ đóng tay kết hợp cộng với tâm linh biết tin thượng đế mới là cách trị các bệnh hiểm nghèo riêng dịch virus tăng cường ý thức chống dịch trong dân diệt trùng diệt khuẩn ngay từ lời nói ngay từ hành động đều phải vệ sinh trước khi giao tiếp môi trường xung quanh không nên hoảng hốt dập dịch cực đoan không mang kết quả mà dẫn thêm khổ muối gừng mật ong cộng với nước chanh cùng tâm bung xả là nguyên liệu quý để qua dịch này dịch để phân tỏ đấu tâm đấu đức việc làm thất đức đó là nghịch thiên không thuận ý trời qua đây mấy lời gửi nhắn quán trên có duyên biết được thánh thơ thiên đình thì hãy mau mau quán triệt lời khuyên để dân hết khổ bệnh dịch chóng qua nước Việt an lành vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên thánh đức lời thơ của ta đến đây tạm dừng